phỏng vấn Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học về công tác chống tham nhũng của đảng trong năm 2022 và kế hoạch trong năm 2023. Ông Học cho biết công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng trong năm 2022 cơ bản đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ. Ông cũng cho biết cần có sự vận hành đồng bộ quyết liệt hơn nữa từ trung ương đến địa phương để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong năm 2023 hình ảnh Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học. Trong năm 2022, Đảng Cộng sản đã kỷ luật và khởi tố hàng loạt cán bộ trung cao cấp, trong đó có cán bộ hàm thứ trưởng, đồng thời cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 với 5 cán bộ, cho thôi giữ chức vụ đối với hai phó thủ tướng, ba thứ trưởng và tương đương. Và đến những ngày giáp Tết, họ còn vội vã quyết định cho thôi chức ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước. Một bản tin trên AFA ngày 25 tháng 1 cho biết, một số nhà quan sát và người dân mà AFA phỏng vấn cho rằng đảng đã không minh bạch trong việc để ông Phúc từ chức gấp rút khi không công khai cụ thể những vi phạm của ông này. Trong khi đó, mạng xã hội lan truyền những thông tin về việc vợ ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu đứng đầu đằng sau những sai phạm liên quan đến hối lộ của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Việc đảng Cộng sản liên tiếp cho ba lãnh đạo cấp cao thôi chức liên tục trong tháng 1 năm 2023 đã gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua. Báo chí nhà nước tất nhiên không hề đề cập gì đến những câu chuyện lùm xùm đằng sau những vụ việc này. Nhưng dư luận trên mạng xã hội và trên truyền thông quốc tế liên tục có những bài bình luận, thông tin trái chiều. Một chiều dư luận tỏ ra hả hê với việc những lãnh đạo cấp cao bị thôi chức, bị đá khỏi sân chơi quyền lực Chiều dư luận này thể hiện tâm lý bất mãn và sự ức chế lâu ngày của người dân đối với chính quyền. Sự bất mãn đã dồn nén quá lâu và cả sự bất lực, sự chịu đựng đối với những bất công mà chính quyền hành xử với dân trong suốt mấy chục năm qua. Vậy nên giờ đây, bất cứ quan chức nào ngã ngựa thì người dân đều vui mừng. Bất kể quan chức đó ngã vì lý do gì, do mất chức, do bị khởi tố hay cả do đau ốm, tai nạn, Điều này thể hiện rõ qua việc hô hào rủ nhau khui bia trên mạng xã hội mỗi khi có thông tin về một quan chức nào đó sắp rớt đài. Hình ảnh bài viết trên AFA, chiều dư luận khác tỏ ra tỉnh táo hơn, có nguồn tin và có phân tích bối cảnh. Chiều này đa số là từ những nhà nghiên cứu, nhà quan sát chính trị trong và ngoài nước. Ở chiều dư luận này, Đa số các ý kiến cho rằng việc chống tham nhũng của đảng chỉ là sự đấu đá phe phái nội bộ, thậm chí có cả bàn tay can thiệp của Trung Quốc. Để nắm giữ và thao túng Việt Nam trong quỹ đạo của mình, Trung Quốc sẽ tìm cách can thiệp để loại bỏ bằng hết những mầm móng có xu hướng thân phương Tây. Vậy nên họ thúc đẩy thái thú đảng, điên cuồng thanh trừng nội bộ bất chấp sự bất ổn về kinh tế và chính trị, bất chấp nguy cơ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lan rộng và mất kiểm soát. Người Việt có câu già néo đứt dây. Việc thanh trừng quá gây gắt có thể dẫn đến việc các phe phái này liên kết lại với nhau, tập hợp thành một lực lượng để phản kích lại ông Tổng. Bởi không ai lại muốn ngồi chờ chết cả, trước nguy cơ thì cũng có những sự dãy dụa nào đó. Điều nguy hiểm là lực lượng này có thể bao gồm cả những người quản lý kinh tế lẫn quân đội, cả tình báo. Đến lúc đó người Việt lại có kịch hay để xem.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 Cộng sản luôn làm ngược lại những gì họ đã ký kết. Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Hiệp định Paris được ký kết 27 tháng 1 1973, 27 tháng 1 2023. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, quyết định số phận của miền Nam Việt Nam. Các bên ký kết hiệp định vốn hy vọng mang lại hòa bình cho Việt Nam. Tuy nhiên, nó đã bị vi phạm nghiêm trọng và nền hòa bình đạt được lại chính là thảm họa cho miền Nam Việt Nam. Hình ảnh khung cảnh ký kết hiệp định. Ông Lê Đức Thọ, trưởng đoàn đàm phán hiệp định của miền Bắc, tức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, từng phát biểu về hiệp định này như sau. Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của nhân dân Việt Nam chúng tôi, đã chiến đấu suốt 18 năm qua, hết sức bền bỉ và anh dũng, đó cũng là thắng lợi của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới và đó cũng là một đánh dấu thất bại rất nặng nề trong lịch sử xâm lược của đế quốc Mỹ từ trước đến nay. Hiệp định đã được ký kết và đã ghi rõ là Mỹ phải cam kết các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, nhân quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, AFA dẫn lời luật sư Lâm Chấn Thọ một luật sư về thương mại đang hành nghề tại tỉnh bang Quebec, Canada, trong một bài viết ngày 24 tháng 1 cho rằng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm Điều 7 Hiệp định Cộng sản Việt Nam không được đưa vào miền Nam Việt Nam quân đội và cố vấn quân sự, nhưng mà họ vẫn làm. Sau khi ký rồi, họ vẫn tung vô bao nhiêu là đoàn xe của Cộng sản Việt Nam đi trên con đường Hồ Chí Minh để tiến vào miền Nam của chúng ta. Hình ảnh ông Lê Đức Thọ, trưởng đoàn đàm phán chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bắt tay ông Kissinger, trưởng phái đoàn Mỹ. Cũng bài báo trên dẫn lời nhà báo tự Thức, người từng theo dõi quá trình đàm phán hiệp định này 50 năm trước, cho rằng lúc đó Hoa Kỳ đã muốn giao thương với Trung Cộng rồi. Lý thuyết lúc đó của Tây Phương là giúp cho Trung Cộng phát triển kinh tế, mà kinh tế phát triển thì người dân sẽ có nhu cầu đòi hỏi dân chủ, nước Tàu sẽ trở thành dân chủ. Ngày nay thì mọi người đã vỡ mộng, Người ta hiểu lý thuyết đó hoàn toàn sai. Cộng sản vẫn là cộng sản dù kinh tế có phát triển tới đâu đi nữa. Về phía Mỹ thì đang gặp khó khăn về chính trị nội bộ và trước phong trào phản chiến mạnh mẽ, ông Thiệu cực lực phản đối, ông không muốn đi tới một hội đàm tự sát nhưng cuối cùng vẫn phải tới tham dự bởi vì Nixon dùng mọi áp lực nhất là việc hỗ trợ quân sự và kinh tế, ông Nixon hứa sẽ tái oanh tạc tái can thiệp nếu bắt việc vi phạm những điều đã ký kết. Nhưng sự thật thì ông ấy đã khoanh tay khi Cộng sản gia tăng chiến tranh, gia tăng hoạt động ở đường mòn Hồ Chí Minh, gia tăng việc xâm chiếm miền Nam. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phái đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại bàn đàm phán. Điều khoản được xem là bị vi phạm nghiêm trọng nhất là Điều 12. Theo đó, một Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ nhưng cuộc tổng tuyển cử này đã không hề xảy ra. Luật sư Lâm Chấn Thọ nhận định với AFA rằng, trên nguyên tắc thì có hai miền ngồi lại để định đoạt việc bầu cử, nhưng tôi tin tưởng nếu có tổng tuyển cử thì Việt Nam Cộng Hòa, tức là phe quốc gia của chúng ta sẽ thắng một cách vẻ vang nếu không có bạo lực và sự can thiệp của bộ đội Cộng sản Việt Nam. Cuộc bầu cử không xảy ra vì Cộng sản tấn công Việt Nam, Cộng Hòa và chiếm giữ Việt Nam Cộng Hòa về mục tiêu chấm dứt chiến tranh, thiết lập hòa bình của Hiệp định Paris, AFA dẫn lời ông Pierre Asselin, nguyên chuyên viên tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Quốc gia ở quận 6, Paris, hiện là giáo sư sử học tại Đại học Honolulu, tác giả của nhiều quyển sách về chiến tranh Việt Nam nhận xét. Hiệp định Paris không phải là một thắng lợi vĩ đại của Hà Nội, nó là một sự hòa bình cay đắng, nó cần thiết để tạo ra điều kiện dẫn đến chiến thắng một cách nhanh chóng